Xin lưu ý các bạn là máy chỉ bao gồm à, một cái à, cổ bô, hai phần à, chân trống và hai phần cần khởi động và cần sang số. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể mua thêm chế, lọc gió, ngoài khí, bộ dây điện, mô pin IC, dơ le, lạp. Đấy là những cái phần các bạn cần mua thêm. Ừ, xin chào các bạn đang theo dõi à, cái à, kênh video của xe điện motor điện Hôm nay xin giới thiệu đến một à, các bạn một cái dòng động cơ 130 phân khối 130 các bạn nhé Những cái dòng này rất là thích hợp cho các bạn làm xe ba bánh chở hàng à, tải 5 à, tạ đến 1 tấn à, Tại sao mình lại nói cái giải à, à tải trọng nó chênh lệch nhau nhiều vậy là bởi vì à, à, nó sẽ phụ thuộc vào các bạn làm cái xe có số mạnh hay là không có số mạnh và cách à, thức hoạt động à, à, chạy xe nó như nào cho nên là <coughs> à, cái động cơ này là dòng động cơ Yang Sinh các bạn nhé à, hãng à, là động cơ của à, Yang Sinh thằng này nó rất là xịn luôn đấy các bạn ạ đây có tem cẩn kiểm định chất lượng này, này đấy quan ifi này CFK này đấy, chứng chỉ chất lượng đấy các bạn này cái này là tiếng Anh dịch ra là chứng chỉ chất lượng nhé hãng động cơ Yang sinh này đấy có tem có đóng dấu đồng hoàng nhá cái dòng này là dòng máy chính hãng luôn đấy hàng nhập khẩu chính hãng luôn thì à, một máy thì nó chỉ bao gồm mà cần số đấy, cổ bô và cần khởi động vậy thôi thế còn lại thì à, các bạn à, à, phải mua thêm những cái phụ kiện khác ở trong này mình chỉ review máy thôi các bạn à, có nhu cầu à, mua thêm à, những cái phụ kiện thì bên mình sẽ à, à bán thêm và tính thêm đấy thì à, sau đây à, mình sẽ quay quay à, một vòng để cho các bạn à, cùng à, tham khảo và nghiên cứu đấy là cái dòng máy nó là như vậy đấy cái dòng này thì nó là dòng trục dài các bạn nhé trục nó rất là dài đây cái ờ, trục ờ, để cắm số lùi vào nó rất là dài trục của nó là trục à 2,6 cm các bạn nhé đấy nó cắm rất là sâu khi các bạn nắp cái số lùi vào đây ấy thì nó cắm rất là sâu cho nên là nó cái độ bám nó tốt nó ít khi bị à, à bượt cái răng đấy là cái phần à, trục của nó máy này thì vẫn có đề khởi động thứ và tổng trọng lượng à, của cái máy này là 23 kg các bạn nhé đấy thì à, cái dòng máy này à, nó vẫn à, đổ nhớt là 800 ml đây là cái biểu đổ nhớt của nó đây các bạn này đây là 800 ml này còn đây là vẫn là cái thương hiệu Yang Sinh của nó này máy này là máy 130 phân khối nhá xin nhắc lại các bạn là máy 130 chứ không phải là máy 125 nhá Đấy, chênh nhau 125 à, và 130 nó rất là khác và chênh nhau giữa cái máy à, hãng nhập khẩu à, và cái à, cái máy hàng để chạy chơi nó khác các bạn nhé đây 130 đây đấy trên à, thân máy thì nó ghi là 124 đấy thì thường thường ấy thì à, bao giờ nó cũng sẽ à, nhỏ hơn một chút so với này cái mặc định ví dụ như các bạn mua xe hơi 50 ấy, thì trên máy thì nó đục bao giờ cũng chỉ là 149 thôi đấy hoặc là các bạn mua cái dòng máy 110 ấy, thì bao giờ trên vỏ nó chỉ ghi là 105 vì vậy mình có thể gọi cái máy này là máy 130 cũng được và máy 124 cũng được Đấy. À, máy thì là máy 4 số côn tự động đây 4 số là 1234 với này số à, mo đây mình sẽ quay cận cảnh cái à, tem chứng chỉ cho các bạn xem nhé đây đấy có đóng dấu kiểm định này ngày sản xuất này ngày 27 tháng 9 năm 2021 này chứng chỉ chất lượng này đấy giả dạ, hãng Yang Sinh Power này à, cục máy này thì à, nó à, vẫn có thể dùng cho các cái dòng xe máy bình thường các bạn có thể thay vào những cái dòng như xe Ram, quay các thứ các bạn vẫn thay được nhé Đấy, vì những cái bệ treo của nó vẫn là giống giống những cái à, dòng xe máy của mình thôi đây những cái phần khung treo này khung treo này nó vẫn à, treo giống cái máy kia để các bạn có thể thay thế được rất là khỏe thì à, mọi chi tiết đặt hàng thì các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 Xin lưu ý các bạn là máy chỉ bao gồm à, một cái à, cổ bô, hai phần à, chân trống mà hai phần cần khởi động và cần sang số. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể mua thêm chế, lọc gió, ngoài khí, bộ dây điện, mô bin IC, dơ le, lạp. Đấy là những cái phần các bạn cần mua thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.